ống tay soi ma vạch mới nhất hiện nay anh em nào có nhu cầu liên hệ 086802 từ quý năm đây đây là chiếc ống tay soi ma vạch kênh bài thoải mái tốc độ siêu nhanh pin hai pin Nokia luôn độ chuẩn tuyệt đối anh em nào đánh bài ma vạch thì dùng cái này hiệu quả thôi rồi luôn cầm bài lên báo các bạn thấy không đây là báo hai nhà cầm bài lên báo tốc độ báo siêu nhanh tốc độ siêu nhanh nhá đây là ống tay áo camera xoa mã vạch mới nhất hiện nay nhá